Năm 1948 hay sao? 2048. tới đình Thì bên sau hết. Nó đang dự kiến 30 ờ, năm nữa. Đây, các anh em đi nơi này, đi vòng bên kia. Vòng bên trái đi để đi. Đi luôn, nó không, không vào đình đâu. Không vào chùa à? Không. Anh ấy gọi đi luôn đấy. Thank you. shall we God. cái này quay quay mặt trước quay làm sao ta cái này quay mặt trước quay làm sao trước đây này ngắm đây này à, phải chập hay gì đó được có này chập chụp hả phiền mà về một chút bê mà nào vậy hiểu mình phải Right on. đúng rồi bà biết không bà rồi đi ngoài ừ đi tạo ờ, mình quay cảnh nó đẹp đây là cánh heo <laughs> cái này sao quay mặt trước quay không được ta được chứ cái này nè sao tôi biết của anh sao thua luôn rồi nước ngộ của ta cái này mình quay mặt trước quay sao ta dạ đây, đây, đây, quay camera trước nó là gì đây nó không phải nó chụp tìm rồi cũng gặp nổ ta cái này apple cái này không có camera trước này không có camera trước con này không có camera trước có camera trên này nữa mà camera camera trên này có nè tắt này coi nè